đi vườn giờ vườn chiều ở trong vườn nắng quá trong nhà nắng quá mình đi ra ngoài vườn cho mát thôi hay có cái khế mọi ơi nhà vườn trái cây quá trời luôn á cả nhà thấy không đây nè cái khế chín vàng hết trơn luôn nè cây khế này nha à. Rồi có cái mận mận trắng trái nhóc hết trơn luôn mà ăn cũng không được luôn nha không À, bên đây mình thấy có cây măng cục nè đi qua đây coi cây măng cục chai chai nhóc luôn đây nè thấy thấy cây măng cục không cái măng cục này nha đây đây nè đây trái măng cục của vườn nhà mình nè Tuyệt vời quá luôn Nhiều lắm, hồi nãy mình thấy tới mấy trái rồi, Có mười mấy trái rồi á Nè, nhiều Trái măng cục nè Này vườn ở Trà Vinh á Ở Trà Vinh có trái măng cục luôn Nè, đây nữa nè Trên đây nữa, nhiều lắm trước nắng khiếp thì chết cái mảnh à. nè quá trời luôn trái cho các bạn coi nè đó cao thiệt là cao luôn bạn thấy không ôi trời trái luôn nhấp trái luôn quá trời trái luôn trời xanh mây trắng nhóc luôn Thấy chưa Trời ơi Cô kiến vàng nó cắn nè Đâu rồi Nè Trời ơi, nó đeo nè Nó đeo nhiệt tình luôn Nó cao nè Đó Trái nhóc luôn Nó cao nghiêu vậy đó mát rượi chưa lý tưởng đó mát gì đâu trời mát quá